Tôi cảm thấy choáng váng và tự hỏi cái quái gì đang xảy ra. Tôi nằm đó và thế giới vẫn đang trôi. Tôi nằm ì ra và không thể đứng dậy. Đó là cái cảm giác của tôi khi bị con Covid-19 này tác cho ngã sấp mặt. Này, bạn nghĩ tôi bị nhiễm Covid-19 sao? Tôi chỉ bị con Covid-19 tát cho sấp mặt thôi. Bạn đã bị phát tát nào chưa? Hay bị phát đấm nào chưa? Kiểu này bị Covid-19 đánh bại rồi đúng không? Stop! Tôi không nói về mặt cơ thể mà tôi nói về mặt tâm lý. Bạn hãy cùng tôi quay ngược thời gian chỉ vài tháng trước đó. Đó chính xác đầu năm 2020 những kế hoạch ấp ủ để thực hiện trong năm nay và hưng hực hưng hực khí thế vậy mà chỉ vì cú tát của con covid tôi đã ngã sấp mặt nằm gọn một góc và không nhúc nhích tôi cảm thấy choáng váng và tự hỏi cái quái gì đang xảy ra tôi nằm đó và thế giới vẫn đang trôi tôi nằm ì ra và không thể đứng dậy đó là cái cảm giác của tôi khi bị con Covid-19 này tát cho ngã sấp mặt. Tôi không có việc để làm giống như bao người. Vì học sinh nghỉ thì tôi đâu có người để dạy. Và trong lúc này thì tôi lại thấm thía được một câu không trò đố thầy dạy ai và những kế hoạch của tôi bị dừng lại vì việc đi lại và lây lan của con virus nên tôi phải hạn chế ra ngoài để bảo vệ bản thân và bảo vệ gia đình và cộng đồng tôi đặt câu hỏi cho bản thân chẳng nhẽ mình nằm mọc dễ ở nhà và đợi cho dịch bệnh kết thúc và biết đến bao giờ đứa con tinh thần tôi ấp ủ thực hiện trong năm 2020 sẽ bị chết non thôi. Tôi không thể nằm đó và chờ chết. Tôi quyết định bật dậy và lao ra ngoài đường, hành động, hành động và phải hành động. Stop. Tôi đùa thôi. Tôi lao ra ngoài đường để mang con Covid về nhà để lây cho những người thân của tôi sao đó chỉ là cái hành động trên phim mà thôi tôi bắt đầu nhìn lại kế hoạch của mình xem mình có thể làm được những điều gì ngay tại thời điểm này ngay tại nhà của mình điều gì cần phải làm trong kế hoạch của tôi thì tôi bắt đầu lên kế hoạch xây dựng chi tiết và tìm hiểu một cách cụ thể rõ ràng chỉ đợi cơ hội là tôi đạp và tiến lên điều đó sẽ giúp tôi tiến nhanh hơn và chắc chắn hơn tôi nhớ có một người thầy đã nói với tôi rằng hãy cảm ơn những khó khăn những đau khổ mà cuộc sống mang lại cho bạn nó giúp bạn trở nên mạnh mẽ và trở thành người hùng và hãy cảm ơn con Covid-19 nó đã cho chúng ta một bài học và con Covid-19. Nó cũng là một trong những khó khăn để thử thách chúng ta trong cuộc đời để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và hãy cảm ơn nó vì con virus Covid-19 tôi có nhiều thời gian để học những thứ mới cách edit video, cách chụp ảnh, cách làm video animation. con bạn thì sao? Bạn đã đứng dậy hành động hay còn chịu trận để con virus Covid này đánh bại? Để chiến đấu với con virus Covid-19 trong tâm trí của bạn. Điều số 1 Xem lại kế hoạch của bạn Xem những điều gì bạn có thể làm ngay tại nhà và ngay tại thời điểm này để chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới khi mà bạn có cơ hội và để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cho trận chiến của đam mê. Ví dụ bạn muốn thi TOEIC thì hãy lên kế hoạch và học tại nhà. Hãy thi thử tại nhà. Bạn muốn có học bổng trong học kỳ sắp tới thì hãy học bài trước, nghiên cứu bài trước và chuẩn bị sẵn sàng. Bạn muốn có ngoại hình đẹp nhưng lại không thể tới phòng game. Vậy thì hãy tập tại nhà hãy lên YouTube và chúng ta sẽ học những bài tập tại nhà để giúp chúng ta đẹp trai và xinh gái hơn và rất nhiều điều trong kế hoạch của bạn. Nhớ là kế hoạch của bạn. Điều số 2 làm những điều mới hoặc những điều còn dang dở. Đơn giản vì bạn có rất nhiều thời gian. Ví dụ, học một kỹ năng mới học một ngôn ngữ mới hoặc đơn giản học những kỹ năng liên quan đến công việc và học tập của bạn đọc những cuốn sách mới hoặc hoàn thành những cuốn sách mà bạn chưa đọc tới trang cuối cùng hay bạn có thể học một nhạc cụ mới mà bạn yêu thích có hàng tỷ thứ để bạn làm chỉ cần bạn yêu thích điều số 3 hãy giúp những người thân của bạn hoặc đơn giản là hãy trò chuyện với họ nhiều hơn vì hiếm có cơ hội nào mà chúng ta được nghỉ Tết dài đến như vậy. Và điều cuối cùng là nhớ hãy bảo vệ bản thân để không bị nhiễm virus COVID-19 nhé. Bạn nhớ này, bạn khỏe thì cả đất nước vui. Bạn có tin không? Bạn không tin thì hãy lên mạng mà xem. Một người đầu tiên nhiễm virus cả đất nước buồn buồn trong sự hoang mang buồn cho cả kinh tế buồn cho cả xã hội buồn cho những người già và trẻ em có nguy cơ tử vong cao à mà quên quyết định hành động hay không là bạn một là bị tát ngã sấp mặt và đứng dậy để chiến đấu và giành chiến thắng hai nằm yên đó chấp nhận bỏ cuộc và gán mát trong tâm trí bạn là kẻ thất bại tôi nói nhỏ cho bạn nghe bạn và tôi thất bại thì không ai dỗi hơi quan tâm đến chúng ta đâu họ chỉ quan tâm bạn khi bạn thành công xem xong video này rồi thì hãy làm đi hãy hành động đi đừng có ngồi đó mà lý do mà bao biện mà ngụy biện cho bản thân rồi đến lúc lại bài ca biết thế biết thế biết thế làm đi nhớ chưa trước khi làm được việc lớn thì hãy làm việc nhỏ hãy like và share video này còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ngay bây giờ để nhận được những video mới nhất